đen và trắng cho tách cà phê sữa thơm nồng Đen và trắng màu của hạnh phúc lứa đôi nhưng đôi lúc đen và trắng không nên đi cùng nhau đó là khi những màng gầu trắng lớn tấm trên những bộ cánh màu đen dư bộ sạch gầu toàn diện antison đánh bay mọi loại gầu chỉ sau 7 ngày sử dụng với pH 6.5 và thành phần hơn 10 loại dược liệu quý hiếm. Antison loại bỏ gầu tận gốc không tái phát, cùng với hương thơm dược liệu tự nhiên giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi. Antison tự tin diện đổ tối màu với mái tóc chắc khỏe sạch gầu.